chú có thứ hoa chú lu cha yuan chú có hoa lúa lì tu sa chơi có lúa xua luôn chứ nhỏ thở chen tới cuối sát lành chú chùa con nó chỉ cả bữa lo chỉ cho chú vì cho nhỏ chùa chú kênh chú và đi tê khẽ canh canh lời ê dua ta thư má si chua cũng chú con cú mê blong xa tay cô nê quan chú của theo chung tình tình cỏ búa lòng xe cú chê khá ta chưa